Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá Huy Cận Huy Cận sinh năm 1919, mất năm 2005 Tên đầy đủ là Cù Huy Cận Quê ở làng Ân Phú, huyện Vũ Quang Trước đây thuộc huyện Hương Sơn, sau là Đức Thọ Của tỉnh Hà Tĩnh Huy Cận đã nổi tiếng trong phong trào thơ mới với tập thơ Lửa Thiêng năm 1940. Ông tham gia cách mạng từ trước những năm 1945 và sau cách mạng tháng 8 từng giữ nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng. Đồng thời là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại Việt Nam. Huy Cận đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Giữa những năm 1958, Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mọ Quảng Ninh. Từ chuyến đi thực tế này, hồn thơ Huy Cận mới thực sự này nở trở lại và dồi dào trong cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, về lao động và niềm vui trước cuộc sống mới. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được sáng tác trong thời gian ấy và in trong tập thơ Trời mỗi ngày nại sáng năm 1958 mặt trời xuống biển như hòn lửa sóng đã cài then đêm sập cửa đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi câu hát căng buồm cùng gió khơi hát rằng cá bạc biển đông lặng cá thu biển đông như đoàn thoi đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng đến dệt lưới ta đoàn cá ơi thuyền ta lái gió với buồm trăng lướt giữa mây cao với biển bằng ra đậu dặm xa giò bụng biển giàn đan thế trận lưới vây xăng. cá nhụ cá chim cùng cá đé cá song nấp lánh đuốc đen hồng cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe đêm thở sao lùa nước hạ long ta hát bài ca gọi cá vào gõ thuyền đã có nhịp trăng cao biển cho ta cá như lòng mẹ nuôi lớn đời ta từ buổi nào Sau mờ kéo lưới kịp trời sáng Ta kéo xoăn tay trùm cá nặng Vầy bạc đuôi vàng lóe dạng đông Lưới xếp bùm lên đón nắng hồng Câu hát căng buồm với gió khơi Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời Mặt trời đội biển nhô màu mới Mắt cá huy vàng muôn dặm khơi